Hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm Quý Mão, ngày này là ngày Kỷ Tỵ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim quỹ giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trần, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước. Về ngũ hành, ngũ hành ninh mệnh, đại lâm mộc, ngày kỷ tỵ tức chi sinh can, nghĩa là hỏa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, đại lâm mộc, kỷ tuổi, quý hợi, đinh hợi, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi tân mùi, kỷ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ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 tốt mọi việc, sao nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao thiên phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự. Sao lộc khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, giao dịch mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Sao 6 trong ngày gồm có sao thổ ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao vãng vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao chu tước hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao quả tú, sáu đối với cưới hỏi, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Đông Bắc, tài thần hướng chính Nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 12 tháng 3 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi chủ nhật ngày 12 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý Xem tử vi ngày mới cho thấy, người tuổi Tý khó gặp may mắn khi trong ngày có thiên quan chiếu mệnh. Hung tinh này khiến nguy cơ đụng độ tiểu nhân của bản mệnh tăng vọt. Nếu không cẩn thận, bạn có thể bị cướp công đoạt sức, thậm chí hủy hoại danh tiếng. Ở thời điểm này, nếu như bạn tuổi Tý đang muốn chuyển việc hay thay đổi môi trường mới thì hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt tương lai của mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hãy thu thập đầy đủ thông tin và tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định rất áo ra đi. Về mặt tình cảm, thủy hỏa xung khắc cảnh báo mối quan hệ của bạn và người ấy đang trong giai đoạn khá căng thẳng. Vấn đề tồn tại từ lâu, nhưng nếu bạn còn tiếp tục né tránh, không giải quyết vấn đề thì mọi chuyện sẽ bung bét hết cả. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, nguy cơ đụng độ tiểu nhân tăng vọt. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, có thể bị cướp công, hủy hoại danh tiếng. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa,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 bản mệnh được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng trong công việc. Con giáp này vốn là người yêu nghề, sẵn sàng cống hiến, nên luôn được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm là điều tất nhiên. May mắn đang ghé thăm người tuổi Sửu cả ở phương diện tài lộc, việc buôn bán trở nên rất thuận lợi. Có những người ký kết được hợp đồng lớn nhờ sự nhanh nhẹn, khéo léo của mình. Tài lộc không phải khi nào cũng nhiều, vì thế nhớ tận dụng hết vận may của mình trong ngày hôm nay đấy nhé. Hỏa sinh thổ, giúp bạn có thêm tự tin trong việc thể hiện bản thân. Vậy nên đối phương sẽ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn đến từ tính thẳng thắn và thực tế của bạn. Do đó, lời khuyên chân thành là hãy chủ động trong mọi tình huống, tin vui sẽ sớm đến với bạn. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, có điểm báo vượng phát về đường công danh. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, được cấp trên giao cho trọng trách quan trọng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa,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 họa từ miệng mà ra, chủ yếu là do bản mệnh nói năng không kiêng nể, khiến người khác mất lòng, thậm chí còn tranh cãi, mâu thuẫn về một vấn đề nào đó. Ngày này, bạn tuổi dần còn có thể gặp rắc rối liên quan tới giấy tờ. Đây cũng là ngày mà bạn sẽ phải đối diện với một vài vấn đề liên quan đến bảo hiểm, ngân hàng. Các thủ tục hành chính không dễ gì giải quyết, vậy nên hãy kiên nhẫn hơn, đừng ngần ngại hỏi người liên quan những vấn đề mình chưa rõ. Ngũ hành sinh xuất cho thấy, vì quá mải mê với công việc, sự nghiệp mà những người độc thân vẫn chưa tìm được người cùng chung tay gây dựng gia đình. Thời gian trong ngày hầu hết bạn đều dành gần hết cho những dự án, kế hoạch nên chẳng còn lại là bao để mà tìm hiểu, làm quen với người khác. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, họa từ miệng mà ra do nói năng không kiêng nể. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, dễ khiến người khác mất lòng, dẫn đến tranh cãi. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ,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 bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, đầu óc thư giãn, nên vạch ra rất nhiều kế hoạch cũng như dự định mới cho công việc. Nhờ vậy mà hiệu quả tăng cao rõ rệt, được cấp trên ghi nhận thành tích, nếu có đưa ra đề xuất gì thì khả năng được thông qua cũng cao đó. Mọi chuyện có thể gặp khó khăn bước đầu nhưng đó là điều thường hay xảy ra trước khi có thể chạm tay tới thành công nên đừng quá lo lắng. Tuy nhiên, vì ngũ hành mộc sinh xuất cho hỏa, nên chuyện tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng lùi mà cũng chẳng tiến. Một phần cũng là do tuổi này không dành nhiều tâm tư vào phương diện này, một phần do đôi bên vẫn còn rào cản khi tiến tới với nhau nên cả hai đều có vẻ e dè. Cầu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, làm việc hăng say, tinh thần thoải mái. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, vạch ra nhiều kế hoạch cũng như dự định mới. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, hiệu quả tăng cao, được cấp trên ghi nhận thành tích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 Tuy nhiên, có đôi lúc hơi thiếu sáng tạo, chưa nhiều đột phá, chỉ làm theo yêu cầu mà không tìm tòi phát triển đổi mới nên ít có cơ hội phát triển. Về tài chính, có thể bạn không có nhiều nguồn thu nhưng bù lại nguồn thu nhập ổn định hàng tháng giúp bạn an tâm hơn, không có nhiều lo ngại về kế hoạch ngân sách sắp tới. Tình trạng này có thể được cải thiện nếu bạn tìm thêm các công việc tay trái, kinh doanh, buôn bán. Hỏa sinh thổ giúp chuyện yêu đương của người tuổi Thìn hôm nay khá thuận lợi. Đặc biệt với người độc thân thì đây là thời điểm rất tốt để bạn có thể tích cực xúc tiến mối quan hệ mới nhen nhóm của mình rồi đấy. Hãy cứ tự tin thể hiện chính mình, đừng cố gượng ép bản thân trở thành phiên bản khác hoàn toàn với bạn. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, vận trình ổn định, làm việc chắc chắn, chăm chỉ. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, có tính kiên nhẫn nhưng hơi thiếu sáng tạo. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc,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 Điểm sáng trong ngày đến từ chuyện tình cảm cá nhân thăng hoa. Các cặp đôi khá ăn ý, hòa hợp với nhau vì biết cách nhường nhịn và cùng chung mục tiêu. Khi đã đủ hiểu về nhau, hai bạn nên tính tới chuyện tương lai, đưa nhau về ra mắt hoặc chuẩn bị đám cưới. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, có nguy cơ mất tiền vì thiếu sáng suốt mà tin người mù quáng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, nên học cách nhìn người tỉnh táo kẻo bị lợi dụng lòng tin.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 người tuổi ngọ tha hồ mở rộng được nhiều mối quan hệ mới, phát triển đường xã giao, rất có lợi cho công việc hiện tại. Quý nhân có thể là một người làm việc chung với bạn trong hôm nay. Đối phương đưa ra nhiều sự trợ giúp và ý kiến đóng góp hữu ích, kịp thời để bạn nâng cao hiệu suất của mình. Đây là lúc tuổi ngọ nên bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình và thử thách bản thân ở những chân trời mới. Đôi khi khó khăn trong quá trình thực hiện khiến bạn nản lòng một chút, nhưng tất cả sẽ được giải quyết ổn thỏa sớm thôi, vậy nên đừng lo lắng quá. Do ngũ hành bản mệnh hỏa vượng nên thể lực của con giáp này sụt giảm, cảm giác mệt mỏi và thiếu tập trung có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Bạn nên giải quyết các công việc quan trọng vào buổi sáng, còn buổi chiều thì làm những việc không quá gấp để tránh phạm lỗi sai. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, mở rộng nhiều mối quan hệ mới, phát triển xã giao. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, có thể gặp quý nhân trong quá trình làm việc chung,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 giúp mọi việc tiến triển đều đều, việc buôn bán kinh doanh có thuận lợi hơn một chút. Mặc dù chưa lập tức thu về được món tiền lớn nhưng nhìn chung về lâu dài lợi nhuận vẫn rất khả quan, bạn nên duy trì và tiếp tục phấn đấu. Có thể nói, khởi đầu ngày mới của bạn khá tốt và có được những suy nghĩ tích cực về tiền bạc nên tinh thần làm việc vô cùng sảng khoái. Điều này cũng giúp bạn đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo hay ho, biết đâu đó đây là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm sự thăng tiến trong công việc. Ngũ hành tương sinh, giúp người tuổi mùi có thể đón nhận những niềm vui tình cảm bất ngờ. Bạn có thể chăm sóc và vun vén chu toàn cho gia đình của mình, giúp cho tình yêu đôi lứa và tình cảm gia đình ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Người độc thân cũng không quá vội vàng tìm kiếm ai đó đồng hành, bạn chọn yêu thương bản thân mình trước tiên. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, mọi việc tiến triển đều đều, kinh doanh thuận lợi. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, lợi nhuận khả quan về lâu dài,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 nên vận trình suôn sẻ. Bạn có được những cơ hội tốt để làm việc và khởi động các kế hoạch mới của mình. Thêm vào đó, hôm nay bạn cũng đang có vận quý nhân giúp đỡ nên cuộc sống dễ thở và dù gặp khó khăn cũng sớm có người che chở. Tình hình tài chính của tuổi này khởi sắc nhờ các tinh chính tài chiếu rọi, thu nhập gia tăng dồi dào. Bạn có nhiều ý tưởng kiếm tiền khá độc đáo, chỉ sợ không có sức mà đảm đương hết thôi. Ngày này bạn cũng có thể tìm kiếm những đối tác làm ăn để san sẻ kế hoạch của mình. Tuy nhiên, đường tình duyên không mấy tươi sáng do bị ngũ hành xung khắc tác động người độc thân rất khó tìm được đối tượng ưng ý trong khi đó người có đôi thì lại gặp nhiều bất đồng trong mối quan hệ đôi lứa bạn chưa thực sự tích cực trong việc tháo gỡ mâu thuẫn vì còn bận rộn với sự nghiệp cá nhân và mục tiêu kiếm tiền câu quyết cho các tuổi thân tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy vận trình suôn sẻ có cơ hội tốt để làm việc tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa được quý nhân giúp đỡ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 đây là cơ hội tuyệt vời để người tuổi dậu thể hiện bản thân và gây ấn tượng không chỉ đối với sếp và đồng nghiệp mà còn là khách hàng, đối tác. Bạn có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhiều người mới. Họ có thể là những người sẽ giúp đỡ bạn trong tương lai nên hãy tận dụng và nắm bắt cơ hội quý giá này. Công việc có những bước tiến mới nên tình hình tài chính có những dấu hiệu tốt bất ngờ. Việc ký kết hợp đồng làm ăn diễn ra khá suôn sẻ, mang tới nhiều khoản lợi nhuận đáng kể không chỉ cho bạn mà còn cả doanh nghiệp bạn có thể sẽ được trích khoản thù lao xứng đáng. Về mặt tình cảm, bạn có vẻ không thực sự nghiêm túc với mối quan hệ hiện tại, chính vì thế mà mọi thứ cứ thăng trầm lên xuống không theo ý mình. Ngày có ngũ hành tương khắc cũng khiến đôi lứa dễ xảy ra tranh cãi vì nhiều vấn đề nhỏ nhặt thường ngày. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, có cơ hội thể hiện bản thân và gây ấn tượng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, được gặp gỡ và làm quen với nhiều người mới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 mối quan hệ giữa người tuổi tuất và người lớn trong nhà rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước và đồng thời chú ý tiếp thu, sửa mình để hoàn thiện hơn. Với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Dù có đi làm vất vả thì khi về nhà, bạn cũng luôn giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc gia đình. Trò chuyện với nửa kia cũng khiến bạn cảm thấy như chút đi gánh nặng. Chính tài xuất hiện cho thấy những người làm ăn kinh doanh đang thu về được lợi nhuận khả quan những quyết sách trước đó của bạn là chính xác và nay là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, là người vợ, người chồng có trách nhiệm. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, quan tâm, chăm lo đến các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, tiếp tục cố gắng, không nên hài lòng với thực tại.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 bạn cần phải bình tĩnh để giải thích và thuyết phục cho đối phương hiểu được ý mình. Thực tế bạn là người có tài, nhưng lại thường tỏ ra kiêu ngạo, coi thường người khác nên làm mất lòng không ít cộng sự. Nếu muốn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, người tuổi hợi cần học sự khiêm tốn, hòa đồng và biết kết nối với mọi người để tạo địa vị vững chắc. Ngũ hành thủy hỏa xung khắc khiến tình cảm xa sút nghiêm trọng. Nếu còn độc thân, bản mệnh đừng kén chọn quá để sớm tìm được người phù hợp với mình các cặp vợ chồng cần có sự bao dung hơn, yêu được nhau đã khó, sống với nhau còn khó hơn, nên rất cần đôi bên nhường nhịn lẫn nhau. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, dễ có bất đồng quan điểm với đồng nghiệp. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, cần phải bình tĩnh để giải thích và thuyết phục người khác. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, chớ tỏ ra kiêu ngạo, coi thường người khác. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim,